giờ bay mẹ không thoát đâu Thì mai hả Tụi bay hết cơ hội rồi con Hey man I can take you to your destiny No fine but my uncle gonna pick you up Welcome to America Ôi chú chú làm Lamborghini của chú đâu làm Lamborghini á Đi đi đi đi cái gì Đi phải làm neo luôn hả Trời đất ơi Lên tiệm neo không làm neo làm gì 5 giờ rưỡi Con đi khách hả chú Ừ Gì Giao cái chân cho thằng Tuấn Để nó tập làm chân Wow Ây da Ui Chết cha chảy máu rồi Chảy máu chứ con Con chết đâu mà lo Tuấn Dạ Con gặp Julie chưa Julie Ừ Chắc là chưa